À, thân chào quý vị và các bạn. À, tại sao các nhà đầu tư cá nhân thành công họ lại đầu tư theo dòng tiền lớn? À, dòng tiền lớn là gì ạ? Tại sao thì chúng ta lại phải đầu tư theo dòng tiền lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân? Các bạn biết rằng là dòng tiền lớn là những dòng tiền của các tổ chức, dòng tiền của các quỹ, dòng tiền của các công ty khi họ tham gia vào vào chính cái công ty của họ à, bạn biết rằng đã có rất nhiều các chủ doanh nghiệp họ mua lại cái số cổ phiếu họ của họ khi mà thấy số cổ phiếu họ đang giảm hoặc là họ thấy là cái cổ phiếu của họ đang có những cái tín hiệu tích cực thì họ có thể mua vào và bạn biết trên thị trường khi mà xuất hiện những tín hiệu tích cực về doanh nghiệp thì phần lớn ở à, hội đồng quản trị phần lớn là những người tham gia trong công ty họ mua rất là nhiều việc mà những nhà đầu tư lớn hay những dòng tiền lớn họ tham gia vào nó mới tạo ra một xu hướng tăng cho cổ phiếu thì các bạn biết rằng dòng tiền lớn đó, khi tham gia vào thì bao giờ nó cũng để lại những dấu vết mà làm sao để chúng ta biết được những dấu vết để lại của dòng tiền lớn để chúng ta có thể đầu tư theo giống như các uh, quỹ các tổ chức vậy để nhà đầu tư cá nhân thành công thì chúng ta cần phải đầu tư theo dòng tiền lớn thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một khái niệm dòng tiền lớn và dòng tiền có thể là thoát ra khỏi thị trường thoát ra khỏi thị trường đó là dòng tiền lớn thoát ra và khi dòng tiền lớn tham gia vào là dòng tiền lớn mua cổ phiếu vào có những cái dấu ấn hay chúng ta gọi là có những phiên khối lượng rất lớn và giá tăng mạnh thì đó là một dòng tiền tham gia vào thị trường còn dòng tiền mà thoát ra khỏi thị trường là khối lượng giảm à, giá giảm và khối lượng lớn thì, thì việc mà chúng ta nhận biện ra được dòng tiền lớn sẽ giúp cho chúng ta biết được là thời điểm nào chúng ta nhận diện xem là dòng tiền lớn có tham gia hay không hoặc là thời điểm nào chúng ta nhận được dòng tiền lớn đang rút ra hay không ở trong một doanh nghiệp thì thông thường nó sẽ có rất rất nhiều các thông tin khác nhau tuy nhiên thì việc để chúng ta biết các thông tin của một doanh nghiệp thực sự rất khó không phải là chúng ta đều biết các công, thông tin mà chúng ta cần phải dựa vào những yếu tố về quy luật cung cầu bởi vì các bạn biết quy luật cung cầu là quy luật mà nó tạo ra những cái động lực để cho biết cổ phiếu chúng ta có tăng hay không hoặc là cổ phiếu chúng ta giảm hay không thì chúng ta dựa vào những cái mẫu hình dựa vào ngư, những nguyên lý để chúng ta biết được cổ phiếu nó sẽ đang ở chu kỳ nào khi mà chúng ta bước vào tham gia vào cổ phiếu một số các bạn thấy thấy rằng là à, để nắm rõ được dòng tiền lớn có thể là rất khó đúng không ạ rất khó rất nhiều các bạn tuy nhiên thì hôm nay dung sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một số cách để chúng ta nhận diện ra cái dòng tiền lớn nó đang tham gia vào hay là thoát ra khỏi thị trường cái câu hỏi đặt ra là là gì ạ có rất nhiều các bạn khi mà các bạn mua cổ phiếu thì cái việc mà cổ phiếu giảm mạnh khối lượng lớn thì đó là dòng tiền lớn thoát ra hay dòng tiền lớn mua vào nó tùy thuộc vào cái giai đoạn của cổ phiếu thông thường khi mà cổ phiếu giảm mạnh với khối lượng lớn thì đó là dòng tiền thoát ra và nếu bạn thấy là cổ phiếu giá rẻ bạn mua ở trong đoạn đó thì đó là một cái thực sự rất là nguy hiểm với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta nên các nhà đầu tư cá nhân thành công trong thị trường chứng khoán thì cái việc mà họ luôn luôn theo sát dòng tiền lớn để họ đầu tư theo thì đó chính là một cái chiến lược đầu tư theo xu hướng mà các bạn đã thấy trong suốt thời gian mà tôi chia sẻ thế bây giờ làm sao để chúng ta biết dòng tiền lớn thì trước khi mà chúng ta nắm được dòng tiền lớn thì có thể chúng ta quan sát một vài cổ phiếu ờ, nhưng vừa rồi chúng ta cứ quan sát một cái cổ phiếu ờ, Techcombank nhỉ? thì Techcombank khối lượng lớn hơn 50 triệu có phải dòng tiền lớn không thì đây nó chính là dòng tiền lớn bởi vì chúng ta biết là một thời gian rất là dài đây của anh không lên nhưng tuy nhiên có một dòng tiền lớn như thế này thì đây chúng ta gọi là dòng tiền lớn nhưng cái dòng tiền lớn này nó được cái sự chắc chắn của nó thì nó phải tạo ra một xung đi lên đấy giả sử như trong xuống ngắn hạn nó đang có xung đi lên thì đây là một trong những cái gì ạ cái đặc điểm rất quan trọng của cổ phiếu này thế thì ở đây chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ cần nhận diện dòng tiền lớn thôi còn việc mà mua của cổ phiếu trong cái dòng tiền lớn này thì có lẽ là có thể có lúc chúng ta mua thành công có lúc chúng ta mua không thành công bởi vì cổ phiếu nó cần gì ạ cần tích lũy nhiều thời gian hơn chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như P PNG ạ thì chúng ta thấy đây chính là dòng tiền lớn ạ đây là dòng tiền lớn và chúng ta đã nhìn thấy tất cả những cái yếu tố đây đây là dòng tiền lớn thế thì nếu bạn thấy dòng tiền lớn đây bạn mua vào thì có thể cổ phiếu sẽ không tăng mà bạn cần phải thêm thời gian để xem là nó hình thành mẫu hình bạn biết rằng Dũng đã chia sẻ những mẫu hình như là mẫu hình à, vai đầu vai ngược mô hình biên độ thu hẹp và một số mẫu hình khác nữa thì các bạn biết rằng là những cái mẫu hình giả sử như là trong cái quá trình đây là mô hình vai đầu vai ngược thì cái việc mà cổ phiếu đã tích lũy ở trên cái vùng vai bên phải này đúng không thì những cái điểm mua này độ an toàn rất cao và việc mà cổ phiếu khi nó vượt qua cái đỉnh thì đây chúng ta chúng ta gọi là test lại để nó rũ bỏ các nhà đầu tư yếu phía và dòng tiền lớn ở đây nó vẫn chưa phân phối ra được các bạn nhé dòng tiền lớn này khi tham gia nó chưa phân phối ra được nên khả năng xu hướng tiếp tục tăng đó là rất là là, là khá cao Lừa Dũng không nói là 100% nhưng nó là rất khá cao nên chính vì vậy thì các nhà đầu tư đã mua rồi hay các bạn đã mua rồi thì các bạn có thể là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi à, để chúng ta có thể là à, khi mà cổ phiếu có thể lên đến khoảng độ 80 khoảng 80 cái vùng kháng cự mạnh này thì chúng ta có thể bán dần trong cái vùng đó thì đây là một cái cách thức để chúng ta thoát ra tại vì cái dòng tiền lớn khi nó mua ở trong đầu chu kỳ thì ờ, khối lượng lớn giá tăng rất mạnh và cuối chu kỳ nó vùng 80 thì khối khối lượng lớn khối lượng rất lớn và giá tăng mạnh thì đó là dòng tiền lớn thoát ra các bạn nhớ nhá đoạn cuối của một chu kỳ thì khối lượng lớn khối lượng rất là lớn đấy ạ cuối chu kỳ khối lượng rất lớn thì đây là cuối của gì ạ đây là cái đoạn mà nhà đầu tư bắt đầu thoát ra này đây là những cái dòng tiền lớn thoát ra còn những cái dòng tiền này là dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào thị trường trên một cái nền tích lũy ạ thì tất cả những cái điều này à, để cho chúng ta hiểu đơn giản đó là dòng tiền lớn nó như thế nào à, chúng ta có thể thấy là cổ phiếu Hòa Phát các bạn thấy được Hòa Phát thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy rằng là khi mà cổ phiếu đã vượt qua một cái kênh trên thì nó đều có dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì dòng tiền lớn này không tự nhiên mà có bởi vì các nhà đầu tư họ đã rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía trên một cái nền đây chúng ta gọi là rũ bỏ thì trước khi mà có dòng tiền lớn vào thì bao giờ nó cũng sẽ có quá trình rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía trước khi có dòng tiền lớn tham gia vào thì cái dòng tiền lớn tham gia vào ở trong đoạn đầu này bạn mua thì nó an toàn rất cao hoặc là bạn thấy rằng trong cái trình tích lũy này khi mà quá trình gom hết cổ phiếu tức là dòng tiền lớn họ cũng gom hết cổ phiếu ở trong một quá trình này và đến khi nó cạn kiệt thì thường người ta lại xuất hiện dòng tiền lớn đây là một cái uh, cái key để các bạn có thể theo sát và biết được thế thì khi mà cổ phiếu đã chạy lên đến đỉnh như này thì chúng ta hạn chế chúng ta mua nữa bởi vì đã có một lượng tiền lớn họ thoát ra họ chốt lời và họ có thể là đợi tiếp tục khoảng độ 3 đến 6 tháng hoặc là có thể là 15 <clears throat> tuần khoảng 9 đến 15 tuần trong một cái khung thời gian nữa họ có thể mua lại sau nên đây là cái cách thức để chúng ta sẽ không bị mất chi phí cơ hội cái dòng tiền nó nó là một cái đặc điểm như vậy để chúng ta có thể hiểu rõ hiểu rõ được những cái cổ phiếu có dòng tiền lớn đây đây là những dòng tiền lớn họ tham gia vào nhưng khi mà họ tham gia vượt qua cái đỉnh đầu tiên thì cái dòng tiền này nó chưa thể lên được nên cái quan trọng là thời gian tích lũy để bạn các big boy người ta phải kiểm tra lượng cung cầu các bạn nhớ kiểm tra cung cầu thì trước khi lên thì bao giờ nó có một cái dòng tiền đây là dòng tiền lớn để tham gia vào thì những điểm mua của dòng tiền lớn này là chúng ta gọi là điểm mua ở trên cái nền như này thì đây là cái độ an toàn rất là cao có rất nhiều bạn khi mà chúng ta không quan tâm đến những cái điểm mua này bởi bởi vì giá nó quá cao và chúng ta chỉ quan tâm đến những cái cổ phiếu khi nó đang giảm như này thì điều đó nó sẽ chống lại cái xu hướng tăng của chúng ta bởi vì khi mà cổ phiếu nó đang bước vào chu kỳ giảm chúng ta mua thì rõ ràng là chúng ta mua một số trường hợp cổ phiếu không lên và nó sẽ giảm rất mạnh hoặc là khi mà cổ phiếu đã có cái nhịp tăng như này bứt phá như này thì chúng ta gì ạ chúng ta không dám mua bởi vì giá nó quá cao nhưng thường thì mua những điểm này thì cơ hội của chúng ta sẽ rất là cao trong một cái xu hướng chúng ta gọi là xu hướng xuống tăng thế thì những cái dấu ấn đây chúng ta gọi là những cái dấu ấn của dòng tiền lớn đã xuất hiện với khối lượng lớn đây là chúng ta gọi là dòng tiền lớn đã có những dấu ấn và đây là cái xác nhận của dòng tiền lớn khi mà họ đã thu gom được một lượng lớn cổ phiếu trên cái đỉnh ngắn hạn này ạ đây là cái đỉnh ngắn hạn của nó thì chúng ta thấy là họ đã thu gom rồi rồi và khi mà thu gom xong thì cái việc mà cổ phiếu vãn lai không còn trên thị trường thì dòng tiền lớn họ lại kéo lên và trong quá trình kéo lên này nó vẫn còn một lượng cổ phiếu nhất vãn lai nhất định nào đó thì cái việc mà tích lũy hoặc là cái quá trình rũ bỏ nó là chuyện bình thường để chúng ta biết rằng là khi trong quá trình tích lũy thì những dòng tiền lớn này là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta tham gia vào thị trường thay vì cổ phiếu nó tăng rất là mạnh rồi chúng ta mới mua ờ, Dũng chia sẻ một vài cái dòng tiền lớn thì chúng ta có thể nhìn được tức là ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là một cái mẫu hình vai đầu vai ở ờ, đây là những cái dòng tiền lớn tham gia vào à, một số các bạn thì có bảo là Dũng khuyến nghị ở vùng 62 này thì đấy là cái cái điều nó không chính xác bởi vì trong một cái xu hướng như này thì thông thường khi mà Dũng đã mua ở trong những vùng này ấy, thì không thể nào bán ở vùng ờ, này được đấy là một đấy, nhưng cái vùng này với thứ hai nữa là cổ phiếu bao giờ cũng phải tăng khoảng độ 15 đến 25 phần trăm đấy 15 đến 25 phần trăm thì lúc đó mới bán dần ra đấy là cách thức mua và mua bán của cổ phiếu trong cái mẫu hình gọi là vai đầu vai này các bạn hiểu không đây là mẫu hình vai đầu vai này, này. thế thì chúng ta sẽ trên thị trường thì nó có một vài cổ phiếu như thế này thế thì cổ phiếu này thì đây là cái điểm dòng tiền lớn tham gia vào nếu bạn nào đã mua điểm này thì Dũng xin chúc mừng bởi vì hôm trước Dũng cũng đã chia sẻ thì đây là một cổ phiếu chúng ta thấy rằng là một cái quá trình tích lũy thu gom cổ phiếu rất là nhiều đúng không ạ thu, thu gom hết và khi mà lượng cung cạn kiệt đấy thì các bạn đấy thấy dòng tiền lớn lại tiếp tục kéo lên để tạo ra một nền khác và tiếp tục họ lại thu gom thu gom bởi vì họ còn rất nhiều cái cổ phiếu vã lai ở những cái đỉnh này có một số họ chưa bán hoặc là một số họ ở đây họ cũng cần phải bán ra nên việc thu gom đó là chuyện cần thiết và khi mà có những dòng tiền lớn đây chúng ta gọi là dòng tiền lớn tham gia vào mà cổ phiếu không tăng mạnh bởi vì chúng ta biết rằng là cái số lượng vãn lai ở đây cổ phiếu tức là cổ phiếu trôi nổi ở đây rất là lớn nên việc dòng tiền lớn tham gia vào để thứ nhất là những ai ở đây họ cần phải bán ra và nếu trong trường hợp không bán ra thì họ lại tiếp tục rũ bỏ một lần nữa đây chúng ta lại khi mà rũ bỏ một lần mà không có khối lượng nữa thì họ lại tiếp tục kéo lên cách này nó cứ liên tục như vậy để thu gom đến cái lượng cổ phiếu nhất định và cái việc mà cổ phiếu đang tích lũy ở cái đỉnh này với khối lượng thu thu hẹp này khối lượng rất thấp này thì cái điểm mua như này là cái điểm mua có thể độ an toàn rất là cao nên nếu như ai đã tham gia cổ phiếu này thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm mua này sẽ là điểm mua an toàn và trên cái cái cái cái cái nền như này là chúng ta thấy là khả năng cổ phiếu bị gãy hoặc bị thua lỗ trên đường này tương đối là thấp nên chính vì vậy thì một cổ phiếu ngành dệt may và chúng ta thấy là nó đang có những tín hiệu rất là tích cực thế thì nếu chúng ta nói tổng thể mà ngành dệt may thì mọi người sẽ thấy là ngành may nó đang được uh, chịu ảnh hưởng rất lớn của cái gì ạ chịu ảnh hưởng rất lớn của của của dịch covid thì sao cái cái cổ phiếu dệt may này nó đang có cái dấu hiệu tăng mạnh như này hoặc xu hướng tăng tốt như này à, thực ra là dũng đang làm một cái video à, dũng sẽ có ý định làm một video phân tích cổ phiếu này để cho chúng ta nhìn về cái bản chất vì sao cổ phiếu tăng và chúng ta hiểu rõ được cái xu hướng cổ phiếu tăng và đây là một cổ phiếu mà Dũng thấy rằng là trên thị trường <clears throat> nhóm cổ phiếu như này rất là ít nên việc mà chúng ta có thể đầu tư cái cổ phiếu này có thể trong ngắn hạn thì cổ phiếu này đang gặp một cái đỉnh ngắn hạn là khoảng 28 28 đấy ạ từ từ từ 25 đến 28 30 thì chúng ta cũng thấy khoảng độ 20 25 phần trăm đó là con số không nhỏ đúng không ạ nếu mà chúng ta thấy là khoảng độ 30 chẳng hạn thế thì đấy là con số thực sự là nó không nhỏ nên chính vì vậy thì một cổ phiếu mà khi mà chúng ta mua từ đúng điểm thì đạt một cái tỷ lệ 20 25% nó là một con số rất là tuyệt vời đúng không à, ngoài ra thì ờ, có lẽ là chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác như là hôm nay mọi người cũng thấy là ở à, BIDB cũng có cái điểm khối lượng lớn xác nhận những cái khối lượng lớn này cũng dòng tiền lớn tham gia vào những cái việc mà giá thì tăng rất mạnh à, giá khối lượng tăng rất mạnh mà giá không tăng thì cái việc mà test lại nó chuyện bình thường thôi hôm qua dũng có chia sẻ các bạn đó là cổ phiếu phải vượt đỉnh đấy, và khối lượng phải lớn hơn cái định cái đoạn này thì lúc đấy chúng ta mới mua còn như hôm nay thì như thế này là Dũng sẽ không mua đấy là cách thức mà uh, cái cách mà Dũng sẽ không tham gia khi mà cái, dòng tiền lớn nó phải vượt thoát ra cái điểm này trước khi nó bước vào một chu kỳ mới thế thì ở đây <clears throat> có một cái điều như này trong phân tích kỹ thuật thì nó sẽ có rất nhiều cái cách khác nhau để chúng ta tính dòng tiền lớn có thể một số các anh chị có thể sử dụng các gì ạ các uh, cái chỉ báo nhưng với Dũng thì Dũng quan sát về khối lượng khối lượng về xu hướng để Dũng biết rằng cái xu hướng nó có tốt hay không à, một cái cổ phiếu mà Dũng vẫn hay nói thường xuyên các bạn đó là cổ phiếu PHR à, đây là một cổ phiếu mà chúng ta thấy dòng tiền lớn tuy nhiên thì cổ phiếu này cũng quá nhiều người đeo bám và kết quả kinh doanh không tốt thì nó vẫn bị bán tháo ra nhưng ở trong đoạn này thì các bạn biết là không có dòng tiền bán ra Đấy, nó có quá trình test thôi mà không có tiền bán ra thì đây nó cũng là một tín hiệu tích cực tuy rằng là ờ, rõ ràng là những cái tín hiệu này cái có dòng tiền lớn như cái việc mà cổ phiếu không bị bán ra trong quá trình mà cũng là điều chỉnh khá mạnh đấy ạ thì cái việc bán ra không có sự bán tháo thì chúng ta biết rằng là dòng tiền lớn không bán ra thì khả năng gì ạ khả năng nó có sự hồi là rất cao hoặc là một cái chu kỳ trước đó Dũng đã tham gia thì cái việc mà Dũng đã nhận diện ra những cái dòng tiền lớn và trước khi cái dòng tiền lớn còn lại thu hẹp lại khối lượng cạn kiệt thì lại có những dòng tiền lớn như này thì những cái cổ phiếu dạng như này thì chúng ta sẽ lưu ý là đây là những cổ phiếu rất là mạnh Đấy, đây là cổ phiếu rất mạnh có thể trong đoạn đầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ dao động rất lớn và chúng ta rất khó chịu nhưng tuy nhiên thì những cái cổ phiếu dạng này nó sẽ giúp chúng ta kiếm được hàng trăm phần trăm lợi nhuận và nhiều hơn khi mà chúng ta mua ở những cái lúc mà nó có xác nhận dòng tiền lớn này Đấy, đây là một cái phần <clears throat> để chúng ta hiểu rõ rằng thế nào dòng tiền lớn khi mà tham gia hoặc là những cái điểm này chúng ta thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu nên chúng ta có thể quay lại quá khứ hoặc chúng ta có thể nhìn lại cổ phiếu TCM thì chúng ta sẽ biết hoặc là Techcombank chúng ta biết rằng những cái điểm xác nhận bứt phá ở trên một cái nền tích lũy chúng ta nhớ trên một nền tích lũy này thì những dòng tiền lớn này là cái dòng mà để chúng ta tham gia vào thay vì chúng ta lại bán ra và chúng ta uh, không đầu tư bởi vì giá nó quá cao và có nhiều cổ phiếu mà Dũng đã từng thành công rất thành công với cái việc mà tham gia vào lúc mà nó trên một cái nền tích lũy chúng ta gọi là dòng tiền lớn đây là những cái cổ phiếu mà những cái dòng tiền lớn trên cái nền tích lũy này nếu các bạn nào biết thì chúng ta sẽ mua giống như của PHR Đó, đến khi mà tích lũy thu gom tích lũy thì xuất hiện dòng tiền lớn chúng ta mua vào ở đây thu gom tích lũy xuất hiện dòng lớn chúng ta tham gia vào thì cái việc mà xuất hiện những dòng tiền lớn mua ở những loại này cái việc mà cổ phiếu có thể tăng rất là mạnh trong một chu kỳ còn ngược lại nếu các bạn chống lại dòng tiền lớn các bạn thấy là dòng tiền lớn đang gì ạ đang bán ra trong xuống giảm mà các bạn thấy giá nó rẻ các bạn mua vào thì đây là những cái gì ạ? là những người nạn nhân khi mà các bạn mua theo kiểu như là chống lại dòng tiền lớn đấy, Dũng biết rằng là trên thị trường thì à, rất nhiều bạn thấy là cổ phiếu này tốt lắm và à, nghe mà ai đó mách nước hoặc là phân tích về cơ bản của cổ phiếu tốt lắm mọi, mọi người mua khi giá nó rẻ và định giá theo kiểu trung bình giá giảm thì đây là cái lý do vì sao chúng ta lại đưa đầu tư ngược dòng tiền lớn ok thì đây là những cái video để dũng phần một phần video để chúng ta biết là tại sao các nhà đầu tư cá nhân thành công thì họ cần phải đầu tư theo dòng tiền lớn mà Dũng đã có rất nhiều người bạn khi mà áp dụng chiến lược mà Dũng chia sẻ thì đều đạt ra những lợi nhuận rất là cao có những người đã đạt những lợi nhuận hàng nghìn phần trăm năm 2017 đây là con số rất là con số thực chứ không phải là con số Dũng à, và bạn đầu tư thực tế là bạn đầu tư hơn 80 triệu và đến cuối năm bạn đã đạt được mức lợi nhuận 2 tỷ đồng thì đấy là con số mà đây là con số thực thế thì cái việc mà việc áp dụng với chiến lược này thì các bạn sẽ thấy rằng là năm 2017 thì bạn thấy là rất nhiều cổ phiếu có dạng như vậy đây chúng ta nhìn nào nó rất nhiều cái dạng cổ phiếu như này và chúng ta chỉ tham gia mua và kết thúc chu kỳ chúng ta bán ra hoặc là cổ phiếu Vingroup chúng ta cũng thấy tương tự như vậy bởi vì những cái dòng tiền lớn những cái thời điểm mà tham gia của dòng tiền lớn thì bạn có thể tham gia vào Đấy, thì lúc đó chúng ta có thể thấy được là cái độ an toàn của ta rất là cao trong đầu tư của mình thì đây là một cái video để chia sẻ cho chúng ta biết là à, tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều các phân tích kỹ hơn nữa về cặp cổ phiếu nên khi mà các bạn theo đang theo dõi này thì hãy đăng ký kênh và nhớ ấn chuông để Dũng tiếp tục phát những video tiếp theo để chúng ta có thể nắm rõ được cái phương pháp đầu tư của mình à, xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo